Yeah. Hello. Hello, everyone. Đạt dạ. nè, Diệu Bình nè, cái tiên Đạt hình như là mới cắt tóc hay sao con nhỉ? Duy Kiên, Ngọc Ánh này. Các bạn khác đâu? Thấy à cô? Bạn thấy mà cô em không cắt đâu. Các bạn nhìn con khác thế? <laughs> ok, các bạn khác đâu? Các bạn khác đâu rồi? Trời ơi. Ok. Mai có bốn người vậy. Ừ. Các bạn các bạn đi xem bóng đá hết rồi đúng không? Hôm nay là có trận ờ, gì nhỉ? Indo với cả Malai à? Hay Thái Lan? Indo. Thái Lan và Indo. Ừ. Indo với Thái Lan cô ơi. Lan đang thắng lớp 1 không rồi. À đây các bạn Minh Quân đây rồi. và đợi các bạn. Dạ, vâng. dạ <laughs> bắt đầu bạn Anh Duy với cả bạn Henry rồi bạn khác đâu rồi rồi thôi không sao để cô tìm có cái bài thì không chúng ta sẽ làm quiz trước nhá thích làm quiz sao à, rồi sau là con thi học kỳ một rồi á cô con á <laughs> đang học bài hát phóng lên bài 8 thế là lại phải quay lại học uh, bỏ bài 4 học bài, bài 5 bài 6 bài 7 thế có nghĩa là sao <laughs> sợ thế Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm lại cái bài uh, Cô bảo là về Sao con cứ nói đi. Con vâng, cứ nói đi. Cô bảo là um, về uh, về nhà cô giao bài tập cho làm mà cô không có à, cô á hả? cho học kỹ từ vựng mà cô bắt làm bài tập. À, à cô Ý là con cô lớp con. Ờ à, rồi. Có nghĩa là cứ cho bài tập về nhà làm thôi. Ok. Ý làm đáng lẽ là đáng lẽ là lớp con á là chưa có học đến unit 8 đâu ừ. nhưng mà cô phóng lên unit 8 thế là cô lại phải quay lại học unit 3 xong rồi cô bỏ unit 4 không học unit 4 học tiếp unit 5 rồi tuần sau lại học unit uh, 7 8 học loạn unit 6 7 8 không biết được cô ơi rồi các con vào quyết đi sao ấy nhỉ À, thế cuối cùng <laughs> thế cuối cùng thì thấy con unit 9 và unit 10 có cô dạy con không? <laughs> Trời ơi sao làm linh tinh vậy? Con học cho bó tay linh tinh quá. Thế còn các bạn khác thì sao? Các bạn khác thì sao? Các con học đến ờ, unit nào rồi? Em vẫn thế cô ạ. Vẫn thế là không nhích được tí nào. Chèo luôn. Em mới Vừa mới thi giữa kỳ 1. Cuối kỳ 1 cô. Cuối kỳ con thi rồi á? Thi vâng. Trường em thi sớm. Thế học cái gì mà thi đấy hả con? Nào không thi tiếng Anh. À không thi tiếng Anh. Ơ à, sao không có cậu? À đây cô gửi lại link nhá. Sao ý nhỉ? Thế còn là bạn Diệu Minh thì sao hả con? Lớp con học đến đâu rồi? tự mở mic đi con cứ mở mic mà nói Ui. Mới có bốn bạn chọn khá đâu mới có bạn ờ, Đức Kiên, Tiến Đạt, Ngọc Ánh và Diệu Minh thôi. Cái bạn Minh Quân với cả bạn uh, Diệu Minh Đậu. À đấy rồi. <laughs> Minh Quân và bạn ờ, bạn nào nữa? Hết. một hai ba bốn Ừ có bạn Minh Quân. 2, 3, 4, Ok. Rồi nha, các con đã hết rồi. À Thanh Nha nữa. Nha rồi. À chưa? Thanh Nha. Đâu? Có 7 bạn chỉ cô ra còn 6 bạn trong khi đó. Còn bạn Thanh Nha nữa mà. Mới có 5 bạn vào phòng này, con này ta nha bạn thanh nha vào lớp nhưng mà cô chẳng bao giờ thấy bạn tương tác gì cả ta chẳng tiếng gì ta là nói trong nhà cũng gửi trong chat đấy có thể thấy luôn trong đấy ok đây là unit 8 unit 8 mà Ngọc Ánh đang học đúng không con đấy con thử làm sao hôm trước cô cũng cho làm rồi mà cho làm lại để cô đi sâu hơn nhắc lại tên của câu chuyện ấy. Hóa ra là ông nãy tay ngay khác nó cắm vào đây Thank you. Bye. con làm đúng hết này giỏi thế con ngọc ánh xã sẽ sao một câu thế là à, thì quá thì quá thì quá Yến Đạt cố lên ờ, con bấm nhanh lắm, bấm nhầm lệch tay ấy, nên là bấm lần nào con cũng bị bấm nhầm làm sao con không biết con Thế cuối cùng là bạn bạn bạn Đức Kiên tên là Đức Kiên hay là Duy Kiên nhỉ? Có tên là gì thế? Bùi Đức Kiên hay là Bùi Duy Kiên? Để hình củ khoai rồi Đây chúng ta sẽ làm nhanh nhá Sau đấy thì chúng ta sẽ học unit 9 Chúng ta còn mỗi buổi hôm nay rồi buổi Tháng 6 nữa là hết rồi Ta phải tạm biệt nhau rồi Sang năm mới Đúng đúng ngày thứ bảy Ngày thứ bảy là năm mới rồi ấy 1 tháng 1 năm 2022 Nhanh quá ơi cô Học à. nốt thứ sáu là hết Hết cái uh, khóa học này hả cô? Đúng rồi ạ Hết 12 buổi của cái uh, lò luyện thi cho lớp 5 rồi đấy Nhanh chưa? Cô cảm giác như là... Nhưng mà cô ơi Vừa mới dậy các con Sao con? nào luyện thi rồi cô dạy thêm cái khác đi cô cô dạy thêm cái khác á cái này thì lại phải phải uh, các thầy cô ở trong cái ban quản lý ấy, quản lý thì nếu mà có các cái dự định mới thì cô mới dạy con tiếp được chứ <laughs> đúng không cô xin đi cô cô xin đi cô à để đấy để uh, các thầy cô xem xem xét thế nào nhá rồi dạy các con tiếp nhá nhưng mà về cái lò luyện thi ý, thì là còn một buổi nữa thôi còn sau đấy thì còn cái lò nào nữa thì <laughs> chúng ta lại tính tiếp cô dạy em nhá à, tiến đạt vừa nói đúng không được rồi sang năm con yên tâm sang năm để cô sắp xếp lại nha rồi cô sẽ dạy con <laughs> cười Nhấn đạt làm xong chưa con? Mặc dù là con chưa học nhưng mà cũng um, cũng đúng một nửa đấy chứ. Ok, Thanh Nha làm tốt này. Chắc là con học rồi, đến bài này rồi đúng không? vào thêm à các bạn khác đâu rồi chắc là bận ôn thi rồi tiến đạt cái buổi thứ sáu con có thứ sáu con có bị ao ra sớm được không hả à, đạt tự nhiên thứ sáu nhân ao ra sớm không được em đương nhiên lại lại ao ra sớm à lại 40 rồi lại chào tạm biệt các bạn à Ôi yên tâm là thứ sáu là thi thử rồi thứ hai là thi thật <laughs> con thi toán à con ở trong đội tuyển toán à tỉnh vâng. quá có toán mà học được thêm cả tiếng anh nữa thì phải tốt không IOE á ừ, cô thấy bạn cấp 2 lớp cấp một nào cũng thi cái này ở trường con đã có thi đâu thế à chắc tùy trường đấy nhưng mà cô thấy hầu hết bạn thì này thi trên máy đúng không thi online xong chưa rồi xong hết rồi cô đàn nha ok lần này thì chắc là cô sẽ không mở đáp án nữa mà cho con uh, um, hai answer Ok, rồi. Đầu tiên, Tiến Đạt. Chuyện cổ tích, chuyện thần tiên là gì con? Con chọn cái gì đấy? Fairy tale. Ok, fairy tale. Fairy là tiên đó. Fairy tale là câu chuyện. Thì nó là chuyện cổ tích, chuyện thần tiên. Ok, thế còn comic book? Hả à, Đạt? Comic book? Chuyện tranh ạ. Chuyện tranh, detective story. Con không biết ạ hỏi bạn đạt ơ ờ, đấy ngọc ánh Anarcho là detective story là chuyện trinh thám đúng rồi chuyện trinh thám giống như là detective Conan đúng không có phải là con học cái chuyện này không à, <laughs> Ngọc Ánh học chưa có nó có tên trong tiếng Anh là case closed đúng không case, case closed là uh, tên tiếng Anh của bộ truyện Conan đấy thế còn Foxtail đạt đạt Foxtail quên rồi anh Nha, foxtail là gì hả con? Folktale. Quên rồi, các con quên rồi. Folktale là chuyện dân gian. Ok, chuyện dân gian. Tiếp theo, chúng ta có The Story of My Antium. Ok, chắc chắn rồi. Nhưng mà cô muốn hỏi là cái câu chuyện về My An Tiêm là như nào? bạn nào tóm tắt lại được cô câu chuyện này đó bằng tiếng Anh càng tốt nhá em à Tiến Đạt ok con tiếng Anh nhá tiếng Anh tiếng Anh thì em không biết đọc tiếng Anh không biết đọc à thế thì cô hỏi cho bạn nào nói tiếng Anh xem nào Minh Quân có nói được không con con đã học bài này chưa Minh Quân đâu rồi à đây thấy mở mic rồi đây Okay, what do you remember about the story of my auntie? Okay, thì cô sẽ hỏi câu hỏi đi cô không bắt kể chuyện nữa cô hỏi là um, what is my auntie like? What is my auntie like? He is hardworking. He is hardworking. Okay. Um, what happens to him when he is on the island? What fruit did he grow? Do you remember? What kind of fruit did he grow on the island? It's watermelon. It is watermelon. Okay, very good. Ờ, được rồi. Thế thì bạn Tiến Đạt nói cho cô câu chuyện về Mai Tiêm bằng tiếng Việt. Watermelon. Duy kia biết It's mờ nhá ngày sửa ngày xưa hoặc cái gì ơi con kể được câu chuyện ạ để đợi đợi bạn đạt kể cái đã con chờ tí <laughs> có một cô công chúa yêu một chàng trai nghèo nhà vua thấy vậy liền đuổi cả cô công chúa và chàng trai lên đảo lúc được à công chúa thế hả em cô này câu chuyện này em uh, lâu lắm em không đọc em không nhớ rõ rồi ngọc ánh <laughs> tiếng anh càng tốt thế tiếng việt được tiếng anh càng tốt um... rồi mai ăn tiêm <laughs> kể tiếng anh đúng không cô ừ tiếng anh con cô nghĩ là trình của con phải tiếng anh đi cô <laughs> ok mình sẽ sau khi mà mình kể một câu chuyện ý, mình sẽ dùng cái từ nối như là first này second next then and finally đúng không các con vừa học những cái từ đấy không có đúng không dạ rồi Why? first à. Dạ, con kể nha con được con kể đi kể cô cô có biết cái này lên con thưa con kể First, ừ. King Hùng ordered my Antium and his family to live on ừ. island was very far away. Then one day, Antium found some black seeds and he grew them. The seeds gave watermelons. Next, in next, Ant như đơ mất rồi Ngọc ơi con chào cô cô bạn xin lỗi Duy và bạn Henry vào muộn quá rồi không sao cô với cả các bạn vào muộn ok con không sao rồi được không sao con cô với bạn các bạn đang ờ, kể chuyện về mai ăn tiêm nhá không biết là ở lớp con đã học chưa thì bạn Ngọc Ánh bạn đang kể dở nhưng mà hình như là bên bạn đang đơ mất rồi có thấy bạn Ngọc Ánh đứng hình không <laughs> thấy bạn Ngọc Ánh đứng hình chưa ok đấy cô sẽ viết nốt cô sẽ viết nốt những cái từ nối ở đây first next then finally cuối cùng là gì đó ok rồi thế bạn là Henry và bạn uh, anh Duy có bạn nào nhớ về câu chuyện của Mai An Tiêm không có thể kể cho các bạn không hoặc là bạn ừ, cũng không nhớ nữa cô không nhớ à Duy Kiên có kể đúng không con à, không cô <laughs> bạn nào kể được kể bằng tiếng Việt cho cô trước vậy Đấy. kể một câu chuyện ok thì cô sẽ đọc qua về câu chuyện nhá là cô phải đọc đây ok đầu tiên là vua hùng đã ra lệnh cho Mai An Tiêm và gia đình đến sống ở một cái đảo hoang rất là xa. Tiếp theo, uh, rồi một ngày nọ, Mai An Tiêm đã tìm ra một được một cái vài cái hạt màu đen và ông ấy đã gieo nó xuống đất sau đó cái hạt này nó nở ra à đâu nó nó lớn lên thành quả thành cây thành quả dưa hấu cô ơi con nhớ là có con quạ đưa hạt đến mà cô quả quả. không phải cô ơi đúng là có ha nhắc nhẹ đang đua nhau ăn thì ban tiêm thấy thế nghĩ rằng là à, động vật ăn được thì mình cũng ăn được Động vật ăn được thế. Đúng rồi đó cô. Câu chuyện này cô đọc ở trong sách lớp năm bố con đấy. <laughs> Tiếp theo, gia đình Mai An Tiêm đã đổi những quả dưa hấu này để lấy thức ăn và nước uống. Và cuối cùng thì vua Hùng nghe được cái câu chuyện này và đã uh, ra lệnh cho Mai An Tiêm và gia đình trở về nhà. Đấy. Mình có bốn cái chi tiết đó thôi nhá, là chi tiết quan trọng nhất nhá. Bốn chi tiết quan trọng nhất còn những cái con quạ hay là cái gì đấy là chi tiết nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ. Nó chưa xuất hiện trong cái bài này của mình. Ok, rồi. Bạn nào kể lại cho cô được không? con có sách lớp 5 đấy không? Mở ra, <laughs> trong đấy có đấy. Đúng không? À Ngọc Ánh về rồi đây này. Bạn uh, bạn nào kể được bằng tiếng Anh cho cô nào? Nói theo ý hiểu của con cũng được. Ngắn gọn thôi và sử dụng cho cô những cái từ là first này, next hoặc là then, finally hoặc là in the end. Ok, Ngọc Ánh về chưa con ơi? Ngọc Ánh đâu con ơi? Trở lại. Con bị lớn. Ờ, đấy cô vừa kể lại bằng tiếng Việt cho các bạn có phải là câu chuyện à, đầu tiên là uh, nhà vua ra lệnh cho man tiêm và gia đình ra một cái đảo hoang rất là xa xa xôi rồi một ngày nọ thì man tiêm tìm ra được một cái hạt màu đen và gieo nó xuống dưới đất và nó mọc lên thành cây dưa hấu quả dưa hấu sau đấy thì man tiêm sử dụng quả dưa hấu này đổi chác bán đi lấy tiền thức ăn nước uống cuối cùng nhà vua nghe được câu chuyện này và đưa man tiêm trở về nhà đấy, đấy. Ngọc Ánh đấy, đến lượt con đấy sao kể nốt câu chuyện về mai ăn tiêm con kể hết rồi mà cô lúc nãy con bị đơ cô nghe gì đâu các bạn cũng không nghe gì hết lúc nãy bị đơ lúc con nói được ý đầu tiên thế là con đứng hình luôn chả ai nghe hình gì à <laughs> hồi nãy con mạng lát <laughs> ok đây con kể ngắn gọn thôi từ trên bảng này này First, King Hùng ordered Mayan Tim and his family to live on an island. The mm. island island was very far away. Then one day, Antium found a black seeds, found some black seeds, and mm. he hmm. grew them. The seeds gave watermelons. Oh. Next, Anthium's family exchanged the watermelons for food and drink. In the end, King Hung heard about the story and let Anthium and his family go back home. Đúng rồi, con đọc chuẩn sách giáo khoa đấy. <laughs> đúng không? Con đọc trong sách đúng không? Ok, không sao. Miễn là mình có cái câu chuyện là được rồi. Đấy nhá, nhìn chung là như vậy. First là đầu tiên, next then là tiếp theo khi mà con muốn trình bày mỗi câu chuyện ấy không phải đầu đầu có bắt đầu có đuôi đầu tiên là tiếp theo cuối cùng là okay. à, tiếp theo chúng ta có câu chuyện Aladdin and the Magic Lamp Aladdin à, một cái đèn thần đúng không ok Aladdin and the Magic Lamp Snow White and the Seven Dwarfs là câu chuyện gì Snow White bạch tuyết bảy chú lùn Ok, các con nhớ viết cái từ này cho đúng nhá. Dwarfs. Ok. Next one. Doraemon. Ok, được rồi. Câu hỏi tí. The hare and the tortoise là câu chuyện gì đấy? Bạn đã biết không? Anh Duy, anh Duy, ok con. Con tự mở mic. Được. Cô là câu chuyện thỏ và rùa nó chạy đua. Ờ, thỏ và rùa như nào con? Con có thể kể cho cô được không? kể theo ý hiểu con rồi là được nhớ là sử dụng cái câu cái từ này nhá first next then finally hoặc là in the end first the hair take the total is thì um, chỗ này con định kể là chạy chậm hơn nó nhưng mà con chưa biết kể <laughs> ok con cứ nói nói thế nào cũng được chỗ nào không the turtle mm. Ừ. not ừ, and the hen turtle as the còn một vài từ con không biết <laughs> là từ gì con cuộc chạy đua uh, race chạy đua là race với là chạy chậm race là cuộc đua này kiểu cuộc đua kỳ thú ý, The Amazing Race các con xem cái gì đâu chạy chậm á run slower than chẳng hạn như là the hare runs slower than the tortoise đấy the hare and the tortoise ok sao người ta không gọi là the rabbit nhỉ rabbit là như kiểu con thỏ trắng ấy còn hare như kiểu con thỏ rực ấy con ạ sẽ khác ok ờ, anh duy đâu rồi con kể tiếp đi xong chưa first the hair toss the turtle run sour than me the turtle not the không đồng ý nữa cô uh, doesn't agree doesn't then <laughs> turtle hair that's mm. the right finally Turtle it wins. The turtle, the tortoise wins the race. Okay. Các con có hai loại rùa. Đầu tiên là rùa cạn và thứ hai là rùa ở dưới biển đúng không? Thì con tortoise này nó là con rùa cạn. Ngày xưa học là to toi bởi vì cô không biết đọc. mà đọc là tortoise, tortoise là con rùa cạn. Nó cái bàn chân của nó nó có móng ấy nó sẽ đi đi đi đi đi ở trên cạn còn cái con turtle mà con quen hơn đây là con rùa uh, đây, turtle này là con rùa biển nhá cái chân của nó như là cái mái chèo ấy mà nó không có móng nó sẽ bơi kiểu như này cho con xem hình cho con xem hình xem là hai con rùa này khác nhau như nào nhá mình hay được dạy là turtle đúng không nhưng mà có con tortoise nữa uh, turtle Or water student. Ừ. Đấy, thấy chưa các con? Đây là con tortoise là con rùa trên cạn này, nó có cái móng móng. Còn con rùa turtle mà các con quen hơn là con rùa biển. Giống như trong Finding Nemo ấy, đi tìm Nemo ấy là con rùa đấy. Đấy. Con ba ba rồi. Ba ba không. Ba khác. Ba ba thì là cô là là một loại rùa đúng không con cô không biết con ba ba là con gì đâu <laughs> cô chỉ biết con rùa cạn và con rùa biển thôi đấy đây là con tortoise còn đây là con turtle đấy nha ờ, ok tiếp theo uh, crow à, cái này vẫn nhầm crow nhá vứt chữ n này đi chúng ta có con quạ dwarf là người lùn chú lùn character nhân vật main character chính bạn nào chọn hào phóng đây generous là hào phóng hardworking chăm chỉ kind tốt bụng hiền lành gentle uh, ok clever clever khôn khéo thông minh policeman <clears throat> ok được rồi thế thì cô sẽ vào bài unit 9 nhá có thế unit 9 dài phết đấy dài phết <clears throat> Rồi, what did you see at the zoo? Ở đây chúng ta sẽ gặp từ gì nhỉ? Thì thì quá khứ hôm nay chúng ta sẽ học cách chia động từ một bài thì và bài từ trong quá khứ nhé. What did you see at the zoo? Bạn đã nhìn thấy gì ở sở thú? Ok, vocab thì cũng ngắn gọn thôi. Có ba chủ đề. Con vật này, hoạt động của những con vật đấy này và đặc điểm của chúng đầu tiên chúng ta có những con vật nào uhm, Henry đọc giúp cô những từ này con đã học đến unit 9 chưa chưa à? chưa thì cũng cứ đọc cô biết là con đọc được con cứ đọc đi biết đọc rồi có biết đọc từ đầu tiên không cô đọc trước cho nha mình có hai âm tiết tổng âm dương tiết thứ nhất chúng ta đọc là python Ơ, ờ, Henry con cứ mở mic đi. Hyphen. Ok, tiếp theo chúng ta có từ dễ quá. Tự đọc đi con, tự đọc được. Cái gì tối? Màn hình con bị tối á? Sao con nói bé thế? Bé quá, Henry ơi. Màn hình của con bị tối rồi nên con vào cái khác nha. Được con. Rồi, thì cô sẽ gọi bạn khác. Bạn là Duy Kiên. Đọc giúp cô các từ này thế nào? Các con con đã học đến unit 9 chưa? Ừ. Cô à. em đọc Ừ. Python. Python không phải Python. Python. Python. À, đúng không? Con chăn. con đọc con đọc cái này chưa? Ô, chưa nghe thấy. Ok, đọc lại cho cô từ số 2. Peacock. Cock. Ừ, con công. Gorilla. Gorilla. Gorilla. Mình có tiết. Ok, gorilla. Theo. Panda. Panda. Ok. Và cuối cùng chúng ta từ trunk. Trunk. Trunk là voi. con voi. Thế con voi là gì con? What? Ờ, elephant, okay. The elephant's trunk là vòi voi nha. Ok, được rồi. Bạn Diệu Minh, giúp cô cái từ này với. Con. Thế nha. Em ơn cô là Python. Python, đúng rồi, số 2. Peacock. Peacock. Số 3. Gorilla. Gorilla. Gorilla. Đúng, số 4. Panda. Panda, giỏi. Nam. Drunk. Drunk, Ui, chuẩn luôn. Ok, nhớ nhá. Python là con chăn. Con chăn nó khác con rắn ở đâu? Con chăn là nó sẽ nuốt chửng cái con mồi vào trong bụng rồi nó sẽ nằm khoảng vài tháng để tiêu hóa cái con vật đấy con chăn thì nó hay siết nó hay siết con uh, mồi trước cho nó ngạt thở đi rồi nó sẽ nuốt à, con chăn có thể là con chăn rất là khổng lồ ở trong rừng rừng rậm Amazon ấy. đấy con công thì các con biết rồi con công là những con màu sắc rồi khi mà nó xòe cái lông nó ra thì rất là nhiều màu đúng không gorilla là gorilla sẽ khác con monkey đúng không nào monkey khác con gorilla là... gorilla là con to xong rồi đập đập đập đập như này đấy ok panda đấy các con biết rồi cấu trúc khung kiểu kung fu panda đấy kung fu panda cuối cùng là trunk là cái vòi con voi nhá sao tiếp theo chúng ta có những từ gì đây Đợi, và những con vật này nó làm cái gì ok bạn uh, cô chưa gọi bạn nào nhỉ bạn thanh nha thanh nha đọc giúp cô những từ này đây là những hoạt động của các con vật chúng ta vừa mới học xong nhé ok các từ đầu tiên con sẽ đọc là gì tất cả những từ này đều có một âm tiết thôi may quá đúng không dễ Thanh Nha ơi, con bật mic nào. Ờ, move. Move. Đúng rồi, move. Chuẩn, là di chuyển. Giống như là giao hàng gì nhỉ? Aha move là la la move gì đấy. Đấy, từ move di chuyển. Ok. Số uh cái bài hát của Katy Perry có biết con có biết bài này không đọc là gì thanh nhạc ơ con đang con đừng tắt mic con đang hỏi con roar. roar đúng rồi roar là gầm ok số 3 ừ. Ừ. học như nào con run run ok con đừng tắt mic con cứ mở mic đấy không phải tắt bật tắt bật đâu số 4 jump jump ok không phải jump đâu dạ. nhá là âm ri âm tiếng việt ý jump mình phải cong môi lên jump là nhảy thế số 4 à đầu số 5 nhầm 5 swing swing không phải là swing mà là swing swing đúng rồi do nha do do và cuối cùng chúng ta số 6 nhìn như nào đọc như thế luôn nhìn như nào đọc như thế đọc đi con đọc nhìn nhìn nào đọc như thế spray spray Ok, được rồi. Cô hỏi con đây này. Um, what animal can run? What animal can run? What kind of animal can run? Ở ờ, theo ý hiểu của con, thế nào cũng được. Kể cả cái con nào nó không xuất hiện trong những từ cô vừa dạy cũng được. <clears throat> What animal can run? Anh nha. What animal can run? Con vật nào có thể chạy? Hả con? Con hiểu hỏi cô không? Đó, không trả lời cô rồi. Ok, bạn uh, Tiến Đạt. What animal can roar? Is kangaroo lion tiger panda cô chỉ cần con nói cho cô một nói cho cô một con thôi nhưng mà chúng ta phải nói đầy đủ chủ ngữ vị ngữ đúng không cô hỏi con là con vật nào có thể gầm what animal can roar thì con trả lời là con sư tử có thể gầm thì mình nói như nào con sư tử có thể gầm Rose. Roar. Roar. Lions. Can. Roar. Roar. Ok, được rồi. Uh, anh Duy, what animal can swing? The monkeys can swim. Đúng, đúng rồi, đây là cô sửa cho con cái này. Khi mà các con muốn nói đến chung một cái danh từ nào đó thì một là chúng ta nói là the monkey đi hai cách thứ hai là monkeys chỉ thế này thôi chứ không bao giờ có là the monkeys nhá the monkeys or ít hoặc là monkeys can swing okay. uh, Henry what animal can jump uh, kangaroo kangaroo can jump kangaroos can jump. Ok. Rồi. Um, Ngọc Ánh. <laughs> Chạy đâu? Um, how can an elephant spray? How um, spray? Elephants can uh, spray can spray from its trunk. Duy Kiên không vẽ lên bảng con ơi. Elephants can spray what is that? with its trunk. Okay. Không, là theirs mới đúng. Their trunk. Okay, elephants can spray with their trunk. Okay. Hmm được rồi tiếp theo chúng ta có đặc điểm của những con vật này ừ. ok chúng ta có những từ Henry đấy đấy là con đọc giúp cô những cái từ này xem nào bài ba quick quick, quick. đúng low loud noisy oh. dài dài quá đúng không? Intelligent. Intelligent. Intelligent. Intelligent. Ok, là thông minh. Intelligent. Mm. Intelligent. Mm. Ok, what animal is quick? Henry, what animal is quick? I think uh, I think tiger Can tiger is run quick? Okay, tigers can run quickly. Quick, quickly. I think so. Can run quickly. Rồi. Minh Quân. What kind of animal is intelligent in your opinion? What do you think? Minh Quân, What kind of animal is intelligent, in your opinion? Oh, make one eye, one eye. Duy Kiên Duy Kiên, what kind of animal is intelligent? What kind of animal do you think that is intelligent? Intelligent. Cái gì con con bảo con gì? What? Con gì thông minh? Monkeys. Monkeys. Okay. Monkeys are intelligent. Hmm, okay. Rồi. Okay, what what animal is slow? Um, Thanh Nha. Nha trả lời cô không? Hay là Diệu Minh đi. What animal is slow? What animal is uh, slow? Is turtle. Okay, turtle. Cô không word sẽ đúng hơn đấy. Đưa con rùa mới bơi biển đánh phết đấy chứ. Tortoise. Tortoises. Mess à? r So. Ok. Rồi, chúng ta có từ quick là nhanh này, slow chậm, loud nói về không phải là to theo kiểu uh, hình mà là to về tiếng động nhé. Ok, noisy là ồn ào và intelligence là thông minh. Rồi, tiếp theo chúng ta có chúc nhá đang là những cấu trúc gì đây? Bạn đã nhìn thấy gì ở sở thú và con vật đó đã làm gì khi mà bạn ở đó? Theo. Ok. Đây là chắc chắn là câu hỏi ở thì quá khứ rồi. Bạn đã nhìn thấy gì ở sở thú? Chứng tỏ là cái việc mình đi sở thú đã xảy ra rồi và mình cũng đã nhìn thấy một vài con vật. Và mình sẽ hỏi là What did you see at the zoo? Từ did trong câu này nó chính là trợ động từ của thì quá khứ đơn và khi tất nhiên là có trợ động từ rồi thì động từ của chúng ta sẽ để ở nguyên thể What did you see at the zoo? Nhưng mà khi mà mình trả lời là tôi đã nhìn thấy cái gì đó rồi thì mình sẽ phải biến đổi chữ see này sang thì quá khứ. Nhưng rất tiếc, chữ see này nó là động từ bất quy tắc và chúng ta sẽ phải nhớ khi mà từ see này sang quá khứ mình phải biến đổi nó thành saw đây chính là cái từ này. So. Mình sẽ trả lời là I saw cái con gì đó. Nhớ là thêm s vào con nhé. I saw monkeys I saw crocodiles. I saw elephants. Ok. Đó, cô nói qua vậy thôi nhé. What did you see at the zoo? I saw. Cái con gì đó. Con gì cũng được hả cô? Con gì cũng được con gì cũng được con có thể cho số lượng vào cũng được nếu mà con con muốn nói chung chung thì chúng ta sẽ nói thêm s là nhưng nếu con muốn nói là tớ tớ đã nhìn thấy một con công I saw a peacock and a lion chẳng hạn đấy con muốn nói gì nói miễn là mình phải để là I saw nhé ok đó là cái câu hỏi cậu đã nhìn thấy con gì nó là câu hỏi mở nhưng đây là câu hỏi là có phải là cậu đã thấy cái con đấy không có phải là cậu đã thấy con sư tử ở sở thú không? Thì đây nó lại biến thành cái câu yes no question. Did you see any cậu có nhìn thấy con gì đó không? Did you see any elephants? Did you see any peacocks? Trả lời có. Yes, I did. Nếu không thì trả lời là no, I didn't. Còn no, I did not. Didn't là viết tắt của did not. Ok. Did you see any cộng với con vật số nhiều. Sau đó trả lời yes, I did hoặc là no, I didn't. Cấu trúc thứ ba. Giả đấy, giả đấy. Bạn đã nhìn thấy con gì vẫn là cái này. Đây là mình hỏi về tính cách, không phải tính cách, đặc điểm, đặc điểm những con vật đó. Ok, cái con vật đó như thế nào? What Was the animal like? Giống y hệt như câu hỏi về người, câu hỏi về nhân vật trong chuyện mà cô dạy các con ở unit trước ấy. What uh, what was what is my auntie like? Đúng không? Thì đây là mình sẽ biến đổi nó ở quá khứ. Hay trong quá khứ. Động từ to be có hai loại là uh, was hoặc là were. Bạn nào nhắc lại cho cô khi nào dùng was, khi nào dùng were. Ngọc Ánh Ngọc ai? con thưa cô là khi um, mình dùng watts khi mà mình mình dùng cái số lượng con vật uh, chỉ một con thì mình dùng watts chủ ngữ số ít thì mình dùng watts còn chủ ngữ số nhiều mình dùng word đúng rồi còn với word để mình nhớ cái này thì các con thấy chữ words nó có ít chữ cái hơn đúng không thì dùng với chủ ngữ số ít còn chữ word nhiều chữ cái hơn rồi chủ ngữ số nhiều nhá đấy là cách nhớ <laughs> ok chủ ngữ số ít cộng với was và chủ ngữ số nhiều cộng với were ok hai hai con hai hai bạn nói chuyện với nhau sử dụng cái cấu trúc này giúp cô hỏi với con nào cũng được rồi các con có thể trả lời như thế nào cũng được nhé nhớ là phải dùng thì quá khứ nè Minh Quân và Duy Kiện What? were the python like? What were the pythons like? Mình sẽ trả lời là nó, đúng không? Nó cộng với was hoặc là nó cộng với looked thì ở quá khứ cũng được ạ, thế nào cũng được. Mình có hai cách. Một là dùng was này, một là dùng to be hai là dùng động từ looked chia quá khứ ok duy kiên trả lời bạn kia con what were the pythons like con nói chưa chưa nghe gì con sẽ trả lời là they were chúng nó như thế nào con muốn dùng tính từ gì để cô nếu không dùng được thì cô sẽ viết ra đây cho con này những cái con chăn trông như nào chẳng nghe cái gì cả con là viết là chat được Thank bạn nào nghe thấy bạn Duy Kiên nói gì không? Cô không nghe thấy gì. Ai à? Ok. Bạn Minh Quân hỏi lại bạn Anh Duy giúp cô. Để bạn Anh Duy trả lời. Sau đấy anh Duy hỏi lại Minh Quân nhá. Minh Quân. Con hỏi lại bạn. What was the pictures like? Mm. They very loudly. Loud? con dùng từ lao đó con chăn đó con chăn ồn ào lovely ừ. lovely từ gì nhỉ con nhỉ <laughs> con thấy con chăn đi làm tiếng việt hộ, hộ cô rồi nào con thấy con chăn nó chậm chạp à rồi rồi rồi thì con sẽ trả lời là they were slow. slowly đâu con They were slow. Chúng nó rất là chậm. Ok, they were slow. Rồi con hỏi lại Minh Quân đi để bạn trả lời. Bây con muốn hỏi bạn đi về con gì? What were the bear like? What were the bears like? They were They were beautiful. <laughs> Beautiful. <laughs> Ok. Được. Rồi. À, bạn ờ, Tiến Đạt và bạn ờ, Ngọc Ánh hộ cô nào. Rồi bạn hỏi bạn trả lời. Rồi chúng ta đổi vai. The crocodile like. Ờ, đúng. What were the, the crocodiles like? They were very scared. Scared They were scary. Very scary. Scary là đáng sợ con nhá. Đúng rồi, còn nếu mà con muốn dùng cái từ scare mà thêm idiom này thì nó không có nghĩa là đáng sợ đâu mà là con này nó bị sợ. Viết như nào nhỉ? Rồi. Scary là đáng sợ nhưng mà scared thêm đi thì nó là con đấy nó đang bị sợ, nó sợ con chẳng hạn, nó sợ con. Thế chẳng hạn they were scared, nó bị sợ bởi cái gì đấy gì đó làm cho nó sợ đó <laughs> ok còn nếu mà nó scary là chính là nó là đáng sợ thật đấy rồi ngọc ánh hỏi lại tiến đạt nào what was the what was the giraffe like ờ, giraffe là con gì con hươu cao cổ rồi <laughs> hỏi đạt Ờ, hiêu cao cổ. Rồi, bạn hỏi con đấy. What was that like? Beautiful. beautiful. Có từ khác nào không con? Có từ nào khác không? Nó cao. Nó cao. Con biết từ cao là gì không? Tall. Ờ, đúng rồi. They were tall. And pretty. Được. Đấy, các con có thể dùng nhiều tính từ mà đúng không? Ok, thank you bạn uh, Henry và bạn uh, à, Kiệm nhau và bạn hỏi là trả lời what were what was what nếu was như chủ ngữ the... nếu như chủ ngữ của con là chủ ngữ số ít thì con cùng was nếu con nếu là chủ ngữ số nhiều thì con were đó tùy con what was the hippo like Ờ, hippo là con gì? Dạ con hà mã. Gọi con đâu? Ê, hippo. Con hà. Rồi, Diệu Minh trả lời bạn đi con. They were they were they were they, they were. nó như thế nào? Đéo đâu là gì cô nhỉ? Em quên. Đéo body shaming quá fat là béo còn nếu muốn tả nó có sự khổng lồ nó to thì con dùng từ huge không biết sai đi <laughs> tinh tinh thế ok huge khổng lồ fat là béo đó trả lời bạn ờ, Henry đi con để lại nào they they they were, they were fat fat. They were fat. Rồi con hỏi lại bạn Henry đi, con muốn hỏi bạn đi về con gì? What What was ừ. the giờ giờ con gì gorilla uh, what was the gorilla con thiếu từ gì này like Rồi, what, what was, was the gorilla like like like ừ. đấy Henry trả lời bạn đi con. They were they were they were gì ta? con thấy nó như thế nào con they thể tả hình dáng big. nó. They, they were, were gì? Big. They were big. Big. Okay, they were big. Có nghĩa là nó lớn đúng không? Okay, nhìn nó rất là to lớn. Ừ. Okay, có thể dùng dùng cái từ huge mà cô vừa bảo này khi mà con muốn nhắc đến kiểu đối với con thì nó rất là to nó rất là lớn từ big không thể miêu tả được cái sự lớn đấy mình phải dùng từ huge nhé nói quá rồi. <laughs> okay. they were they huge. were they were huge đúng rồi ok xong tiếp theo chúng ta có thôi hội thoại này thì thôi uh, ok ui mấy giờ rồi thế rồi có, có kịp giờ làm thêm cái quiz nữa không đây để cô check xem mấy giờ rồi còn 5 phút nữa chết rồi Ok, chúng đã làm gì khi mà các bạn ở đó? Uh, ok, what did the animal do when you were there? Hơi hơi bị dài đúng không? Cái con vật đấy đã làm gì khi mà bạn ở đó? Cô, cô sẽ qua luôn cái phần này là một vài từ trong quá khứ nhá. Một vài động từ khi mà biến đổi sang quá khứ thì sẽ như thế nào? Những cái từ nào mà được thêm đuôi y đi thì là những từ theo quy tắc các con chỉ cần nhớ đó thôi nhớ theo quy tắc mà theo quy tắc thì phải thêm ed trong quá khứ thì cứ phải thêm ed nhưng mà những từ mà không thêm ed chẳng hạn như là từ uh, swing này, swing là đu ấy mình sang quá khứ là đã đu phải biến đổi thành swung chứ không được thêm ed vào nó swing sang quá khứ là swung see sang quá khứ là saw giống như là ai saw con gì đấy tôi đã nhìn thấy con gì spray hình như từ spray này cũng biết sai cho cô thể sửa spray thêm id này sau này cô ờ, đổi nó thành thường ok đấy và chữ từ đuôi đi này nó sẽ đọc hơi khác nhau một tẹo thì cô sẽ đọc cho con um, khi từ jump mà sang jump thì chữ id này đọc là jump ok đuôi đi đọc là t. không được đọc là jump nhá jump move chữ ed này đọc đâm là là d moved spray cũng đọc là d roar d look looked ok được rồi cô cần một bạn đọc giúp cô cái past simple anh nha con có đấy không ừ anh nha ơi ừ, minh quân vậy minh quân minh quân minh quân con đọc giúp cô uh, hai từ đầu tiên được cô là jump đọc, đọc đọc cho cô cả nghĩa là jump jumped move moved đấy có đọc như thế giúp cô jump yes move move không từ từ từ từ từ nha đọc chậm thôi không cần nhanh jump jumped Jump. Jumps. Đúng rồi, jumped. Âm cuối của mình phải là âm t. Rồi, từ tiếp theo, move. Move. Moved. Moved. Đúng rồi. Rồi đọc tôi đọc tiếp với cô cái ờ, thứ thứ ba này xem nào. Spray. Spray. Đuôi y đọc là d. Đọc. Spray. Đúng rồi, sprayed cô mời bạn anh Duy đọc giúp cô hai à bốn từ cuối cùng đi đọc cả bốn đi Rodent. Rodent. Rodent. Đúng. Look. look look Đúng. Đây không có đuôi gì cả. Không nhìn nào con đọc vậy. Swing quân, Swung. Swung. quân, Đúng, swung. Tiếp. si, Saw. Saw. Rồi, ok. Bạn Tiến Đạt đọc giúp cô um, hai từ đầu tiên. Jump. Jump. Jump. Move. Move. Move. Một lần nữa. Đọc lại jump. Jump làm đúng rồi rồi một đúng rồi tốt tốt thế đọc cho cô cái hai hai từ cuối cùng này từ cuối cùng six square đâu đâu đâu đâu đây mà con see to ừ. à, đúng rồi saw. Ừ. Hmm. thế thì bây giờ chắc là buổi sau cô sẽ ờ, cho là kỹ hơn về cái quá khứ đấy. Bây giờ chúng ta sẽ vào một cái quiz về unit 8 nha. Cô đã chuẩn bị sẵn một vài cái rồi. Chờ cô một tí. À... Rồi, chúng ta làm bài này nhé. Còn một vài phút thôi, nhưng chúng ta vẫn cứ làm nha. Các con phải làm nhanh nhé. Ơ, à, nhầm. Gửi nhầm link Zoom. <laughs> đừng nhấn vào đấy. Đừng nhấn vào đấy con ạ. Nhấn vào, đừng nhấn vào link quiz gì đi unicorn chấm linh zoom hay không ok con vào nào đừng nhấn mình nhìn đừng nhấn vào linh zoom nhá Có bạn rồi. Bạn rồi. bạn. Ok, xong. Ui. kỹ nhé nhìn kỹ câu câu trả lời 转呀！ Rồi, anh Duy gọi Tốt. Minh Quân Thanh mất streak nhá. Cũng hết liên tiếp nhá. của bà thèm lúc kia là con này có gì làm khó con không? Dễ mà, đúng không? What did you see at the zoo? I see chẳng chắn không phải. Câu hỏi quá khứ mà. Quá khứ của see là saw. Rồi, họ hỏi mình thấy cái gì? Chứ họ không hỏi là mình đi bằng gì đúng không? What did you see at the zoo? I saw two pythons. What did you see at the cinema? Đây là câu hỏi có động có trọng từ rồi. Câu này em ấn nhầm cô ạ. Em nào đấy? Em nào ấn nhầm đấy? Sao mà nhầm được? Ừ. What did you see at the cinema? ngoài việc là các con hỏi là bạn nhìn thấy cái gì ở sở thú thì mình có thể hỏi là bạn nhìn thấy cái gì ở chỗ khác What did you see at the park? What did you see at the cinema? What did you see at the restaurant? What did you, what did you see at school? Đó, nhiều nhiều thứ đó Did you go to the zoo last week? Đúng rồi, hỏi mình chết đúng không? Mình trả lời là yes I did. Tiếp theo. Rồi, chắc chắn là con monkey rồi. Ok. What did you see at the zoo? Câu này em sai rồi. What did you see? What did you? Ôi giời ơi, what did you see at the zoo? Tiến đạt nhá. What did you see thiếu you? thì qua Henry rồi. Rồi Ngọc Ánh Minh Quân Đức Kiện What did you see at the gì <laughs> đấy à Bùi Đức Kiện. What did you see at, at the you là cái gì <laughs> Rồi, pandas. What did you what did the tiger do when you were there? Ờ, chắc chắn là you were rồi. Quá khứ Mình cái việc mà mình ở đấy thì cũng đã xảy ra rồi. Đúng không? Mình phải biến đổi cái to be thành were. You were. What? À when did you go to the zoo đúng không? When là du when did you Henry chợ xa vậy con khi mà chúng ta làm những cái bài sắp xếp lại thì mình phải đếm xem số từ đủ chưa đúng không ok what did the tiger do when you were there they roared loudly they jump up and down <laughs> quickly không phải đúng không rồi chúng phải gầm gầm rất là to chứ rồi con công nó nó làm gì chúng nó di chuyển rất là đẹp đẽ đúng không Ừ, nó di đấy lại kiểu thế they move beautifully kiểu gracefully di chuyển rất là nhẹ nhàng và đẹp what did the python do when he was there they moved quietly rồi con chăn nó rất là nhẹ nhàng nó di chuyển không tiếng động luôn con con con python nó không biết nhảy lên xuống nhá con nhá bạn nào chọn đây jump up and down à con chăn làm sao mà nhảy được Okay, what did the panda do when Alice was was there? Con gấu trúc đang làm gì? Con gấu trúc nó rất là lười và rất là béo đúng không? Nó chỉ ngồi nó ăn ăn chen chúc cả ngày thôi. Mình phải chọn là they ate slowly. Okay. Và cuối cùng, what are your favorite animals at the zoo? They are elephants. Rồi. Okay. Rồi, bài hôm nay chúng ta học đến đây thôi nhé các con buổi sau thì cô nếu mà có thời gian thì cô lại dạy tiếp unit 10 để cho con ôn thi <laughs> để cho con đi thi cô ơi chơi lại đi cô á chơi lại á <laughs> rồi ơ bây giờ cô nhìn thấy con minh quân này bây giờ nhìn thấy con vừa nhìn ơ bạn anh duy đâu à đây rồi ạ diệu minh này ok hôm nay có 9 bạn một bạn nữa là bạn nào không có lớp không có trong lớp thế buổi sau là buổi cuối cùng rồi các con nhá cố gắng tham gia lớp với cô đầy đủ nha nghe chưa hôm đó cũng sẽ là buổi cuối cùng trong năm Đấy. mong là sang năm mới chúng ta gặp lại nhau ở một cái lớp nào đó có thể không phải là ôn thi nhưng mà cũng là một lớp học phí còn tiến đạt thì chắc là cô cũng sẽ gặp lại con rồi đúng không <laughs> ok rồi thế nhá con thứ sáu hẹn gặp lại các con nhá lúc 8 giờ buổi cuối cùng nhá sắp sang năm 2022 rồi chúc một năm mới trước nhá rồi thứ sáu con lại chúc lại lần nữa okay goodbye see you on Friday okay bye teacher <laughs> on <laughs> ok bye các con bye bye chị đạt bye bye teacher Duy, Diệu Minh Thanh Nga Duy Kiên See you again. Không biết nữa. Goodbye. See you on Friday. See you. Rồi, là lớp level 3 là gặp cô nhá. Ơ, anh Duy có vào học với cô không đấy? Không, level 3 ấy. Sao với cô không đấy? Vào đi con, cô nghĩ là con vào được học được đấy. bye bye. Các con, bạn nào nói, nói gì với cô đây? Ơ, <laughs> đi ngủ đi chúng ta gặp lại nhé bye bye cô ta đây bye đây ra khỏi lớp luôn <laughs> cô vẫy từ đấy Thôi con tắt ở đây bye bye <laughs>